thì hôm nay thì hơi đáng tiếc một chút khi mà sau mấy ngày chúng ta ăn thông ăn thông đề ăn thông đề chạm à, ngày hôm nay thì cầu của chúng ta tạm ngưng mất rồi thì mình cũng đã nói lâu đề thì cũng có ngày nọ ngày kia ấy thì nó cũng không tránh được rủi ro thì à, hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok thì hy vọng ngày mai mình sẽ nối được cái đề chạm và à, nối được cái cầu của bạch thủ vip để cho các bạn về bờ an toàn nhé ngày hôm nay thì hơi đáng tiếc khi video thì chúng ta chưa ăn được nhưng mà đổi lại ở zalo thì lại là một cái niềm vui rất là tưng bừng rực rỡ đấy ngày hôm nay thì các thành viên bên ở nhóm tứ nương của mình thì đã về bờ rất là rực rỡ với ba nháy lô các bạn nhé đây mình có chốt cho các bạn là xong thủ lô là 0507 tổng thủ đô 07 các bạn nhé thì ngày hôm nay 05 đã nổ rồi này và 07 đã nổ hai nháy lô tổng là ngày hôm nay thì các bạn đã ăn được ba nháy lô các bạn nhé rất là tưng bừng rực rỡ luôn và các thành viên ở nhóm tứ đường của mình thì đã đang ở trên đỉnh núi rồi thì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bờ ấy, thì các bạn có thể liên hệ với số zalo của mình là 0963 236194 và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là những cái nội dung và những cái con số ở trên video của mình ấy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 vào cái cầu đỏ rồi cái cầu kèo nó rất là ổn định thì các bạn hãy tranh thủ vào để có thể là về bờ cùng với các thành viên ở nhóm của mình còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai để các bạn tham khảo free ở trên video nhé thì à, đây ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề, đề là chạm 6 và chạm 3 đồng thủ đề 363 và bạch thủ vip là 0440 đó cái dàn đá rút gọn thì ngày mai sẽ có 66 060 464 565 686 33 131 232 343 và 353 đó thì các bạn mà trúng máu với mình này thích, thích những con số này thì các bạn chơi còn nếu không thì các bạn xem để tham khảo thôi và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là những cái nội dung và những cái con số ở trên video của mình ấy à, thì cũng mang tính chất là tham khảo nhá mình đã cố gắng là soi cho bạn những con số rất là đẹp rồi nhưng nó là những con số công khai để có thể là nhiều người biết nhiều người chơi cũng có thể bị giam số ấy thì các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn thì các bạn có thể lên hệ với Zalo 0963 2361941 đó để tham gia vào nhóm chốt số túi lương của mình để hàng ngày mình có thể đưa các bạn về bờ bến một cách an toàn nhất. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ờ, video tại đây. Chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhá Sẽ may mắn với những con số ở trên đây của mình. Chào tạm biệt các bạn.